Yes. Today, <laughs> right, so good evening. Today we will go on with the revision about the lesson, the home, right? Yeah, got it. In the previous class, we have started about the home. Uh, inside a house, we have living room, bathroom, bedroom, okay kitchen and dining room okay do you remember all of these new words yes we have living room right no living room bathroom okay bathroom and what else kitchen yeah, here the south. We have the dining room is the last, right? Yeah, we have the five rooms in the house. Đó, hôm trước mình học về năm năm loại phòng ở trong một nhà đúng chưa? Rồi cô, cô bảo là các bạn là à về nhà vẽ cho cô Ngọc một bức tranh nói về ngôi nhà của mình đó. Nhà cô Ngọc thì là nhà tầng một tầng ở nhà trọ có nhà ống thôi, có năm phòng không à. Đúng không vậy? Rồi, thế mình chả có bạn nào vẽ cho cô cả rồi, thế bây giờ uh, để có mình ôn lại nhá. Thì hôm nay mình có quiz nè, các bạn sẵn sàng chưa? Bắt đầu một bài kiểm tra trực tiếp. Anh em đâu? Vào quiz ngay. Right. Sẵn sàng chưa nào? Cái này thì không cần phải hướng dẫn rồi đúng không? Yes. Thôi được rồi, coi như là vẽ thì chưa có nói. Thì bây giờ mình sẽ vào đây kiểm tra nhá. Home Sweet Home ngôi nhà yêu thương trường mến của chúng mình à, các bạn sẽ vào trong uh, phần uh, ờ, quizy nha xong các bạn nhập mã trò chơi nha rồi để cô xem nào bắt đầu chia sẻ link thông qua phần chat sau right, phần chat rồi ok rồi kiên đã vào rồi hà bình an đã vào Minh Hiếu rồi ờ, các bạn vào link nhá cô vừa gửi trên nhóm đó ờ, rồi sau thì sau khi các bạn vào link thì các bạn sẽ nhập cho cô cái mã trò chơi của mình là bốn người rồi nhưng lên ok quickly quickly home sweet home rồi Sophia là ai nhỉ Sophia comment cho cô là Sophia là bạn nào nhỉ Sophia đừng đừng để biệt danh các con để biệt danh là chút nữa là kể cả có thắng nhưng mà cũng không biết tên bạn nào gọi đâu ví dụ như là cô hay để ý là lớp mình cô nhớ rất nhớ tên nhưng những cái tên ví dụ là Kim Ngân Ngọc Hân đấy Hiệp Phạm Diệu Anh Thùy Anh rồi Ngọc Anh Kiệt đấy Đức Phong này đấy là những cái bạn mà rất là đấy Khánh Vân rồi ờ, Kim Ngân này, Minh Khang Duy Phong Thái Quân Minh Hiếu Bình An đấy các bạn để để để đây cả, cả Khả Hân nữa như cô nhớ được Kim Ngân nhím rồi gọi tên Kim Ngân trong đêm rồi nhớ thì ừ, thì các bạn để tên như thế thì cô mới nhớ còn bây giờ các bạn mỗi hôm thì các bạn để một cái nickname này là cô không biết đâu cô không nhớ được 30 rồi Minh Kiệt 142731 là thế nào Minh Sáng cái gì có bạn tên Squaslanger kinh gì ghê chưa là tên gì đây comment cho cô biết là để cô có biết Thái Thịnh admin luôn Thái Thịnh admin là bạn nào ừ. cho cho nào 31 bạn rồi lớp mình hiện tại bây giờ đang có 42 bạn Ngọc Nam 4820 Thiên Bình Ngụy là gì? Oh my god, can you comment your full name before you join your game please? I need to know your full name, your Diệu Anh. Rồi sau lớp mình ba ba bạn là các bạn có khó khăn gì trong quá trình ờ, các bạn vào nhỉ? Nhiều bạn bảo là cô cô không vào được. Các bạn có khó khăn gì không? Minh Kiệt rồi đấy Ờ, có bạn nào chưa à có những bạn bé rất là bé các bạn chưa thể tự vào được nha thế các bắt bắt đầu được chưa nào Are you ready for this? Ready or not? Rồi, lớp có 40, 43 rồi. Lớp không vào muộn đâu nha, vào muộn là mất công là cho vào các thứ nha rồi là các bạn vào chưa nào yes nhanh lên lớp thì có hơn 40 bạn và bây giờ là là là là có những bé bạn bé thì không sao chứ bạn lớn thì phải vào chứ mấy bạn bé 4 tuổi thì thì các em chưa tự vào được thì thì thì đấy chứ uh, ờ, Jenny các bạn nào mà vừa tắt mic rồi lại còn vừa không để tên thì tôi xin phép là remove nha rồi Duy Phong Phong đâu Bảo Anh đâu mở cam cho cô xem nào rồi cứ tắt đi như thế không thì nó lại bị kích rồi Minh Kiệt đây rồi các bạn mở cam lên nha Sẵn sàng chưa? Are you ready for this for this game? Tại vì là quên mất. Yes. Yes, good. Rồi cô đang mở cam à, một mở mic cho ấy đấy, cho Duy Phong đấy. Nào, bắt đầu. Okay. Yeah, that's how we just have have start the class, you know. Các bạn đây. Link uh, ờ, Zoom Pro thôi. Thôi, thôi bây... Rồi bây... bây bây giờ bây giờ bây giờ chậm rồi bạn đang ấy rồi à, rồi trong đáp án này ờ, đáp án là bad right thì có bảy bạn vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi của mình nhá sẵn sàng chưa nào Peace. ừ. Here we go with the sound. Rồi kế kế bên sát bên là gì? là vì đây là một cái dạng đánh máy chứ không phải là chọn đáp án ngẫu nhiên cho nên là cũng sẽ đây nào next to rồi kế bên sẽ là next to nhá còn các bạn là chọn đáp án in front of in front of là uh, ở đằng ở đằng trước mặt mình được không các con in front of các bạn nhớ này in front of ví dụ như là my my laptop is in front of me right cái um, cái laptop thì đang ở trước mặt cậu còn cái từ behind okay My bed is behind me, right? Behind, đằng sau. Và cô nhớ là trong một cái bài ở các cái ở, ở lớp cộng đồng uh, trước, có nghĩa là uh, cái cái cái mùa lớp cộng đồng cách đây trước Tết ấy. Nhớ không nào? Mà cái hồi mà cô vẫn ở phòng cũ ấy, là có cái bạn meo meo ấy, có bạn mèo to ấy, các bạn nhớ không? Đã đã dạy về cái bài này rồi. Rồi nếu mà bạn nào học cũ thì sẽ nhớ ok đúng rồi có bạn meo meo hôm đấy dạy dạy các con về vị trí á uh -huh. rồi tiếp tục nhá cố gắng lên nào right nhìn hình bên và điền từ tiếng Anh tương ứng right what it is here là khó điền cứ nhắc đến điền chữ là khó lè Okay, what this here? Look at the picture here, and we all know that is is bookshelf. Oh <laughs> no, that is a bookshelf. Đây là cái giá sách nhá. Dành cho những bạn nào à cái câu trả lời đầy đủ cũng như là câu này cũng khá là là một câu hỏi khá là khó đối với rất nhiều bạn ở đây chưa lại nó lại còn là cái dạng viết từ nữa right là các bạn có thể ghi chú vào một tờ giấy nốt bất kỳ nào hay là vào quyển vở của bạn để chút nữa bạn cắt từ này ra bạn học nhá book self right book quyển sách được chưa nhỉ self cái giá book self là cái giá để đựng sách here look at this picture and we have this is a book self right get that's out that's a new word for all of my manuscripts here. So I hope that you will take note this word, okay, write down it into sticker. Okay, next one. Look at this picture and tell me what is this here. Hmm. That's a table, right? Nhưng cô vẫn đang thắc mắc tại sao mà có tận 12 bạn không nhớ ra cái từ này mà dù hôm trước mình đã uh, đã, đã đã đã học cái từ này rất là nhiều lần rồi đúng không? Các bạn còn nhớ không? Là hôm trước con cô cô hôm thứ hai cô bảo là à ở trong ờ, phòng ờ, khách có cái gì nhỉ cô vẽ hẳn cái một cái table đúng không rồi xong cả cái phòng dining room mình có cái table right cái table là cái cái cái dễ dễ nhất rồi quên mất rồi rồi cái bàn à cái desk cái desk thì nó nó mang một cái nghĩa nó nó nó nó, nó chi tiết hơn nó giống như kiểu là cái bàn chung chung thì là một cái thứ bốn chân hay là ba chân gì đấy nó gọi là cái bàn chung chung bàn gì cũng gọi là cái bàn đúng không tuy nhiên là uh, cái desk là cái bàn làm việc và cũng là cái bàn học được chưa nhỉ cái desk thì nó chi tiết hơn còn ở đây nó là cái table right that's a table cái bàn nói chung ở phía sau là gì nào here we go. Oh, xem nào. Behind, chính xác vừa rồi cô vừa giải thích xong đúng không? In front of, ở trước này, behind me đằng sau. It's easy for you, right? Yeah. Next one. Cô hy vọng là những cái câu này nó sẽ không quá làm khó các bạn nhưng tại vì nó cũng đều là những câu khá là đơn giản đó. Here we go, look at the picture and tell me what it is. here look at this and guess me what it is. Not many students can answer this question and I wonder why. This cái sofa right cái ghế sofa ấy các các ừ, bố mẹ ở nhà ấy gọi đây là cái ghế sofa đó sofa right it's easy cái này mình đã được học từ bài hôm trước rồi ngay thứ hai thôi right ở phía trước giờ thì lại tỉnh rất tỉnh táo luôn rồi các bạn rất là thông minh khi mà đã được chắc một lần rồi thì các bạn làm rất nhanh Okay, good job. In front of. yes, Đỗ Hồng Chi vẫn đang leaderboard luôn ok ừ. ừ, bạn cố gắng đấy nha dễ nào what is it here à, không phải vẫn là Đỗ Hương Chi tài thật hôm nay mình chút nữa cô sẽ phải phỏng vấn bạn Đỗ Hương Chi một chút nha that sounds right. Để hmm. cô xem nào tình hình các bạn. À, có năm bạn vẫn tiền sai câu này, tức là câu này là uh, chỉ có 23 trên 39 bạn trả lời. Trong đó là có mỗi 18 bạn nhớ ra được cái từ computer này thôi còn đâu là tất cả các bạn thì đều không biết hoặc là không nhớ từ này thì cũng đáng quan ngại đấy nhá để chút nữa cô sẽ dặn dò sau nè. có một cái bàn ở kế bên cái giường kế bên Uh -huh. Duy Phong định vẽ cái gì hay Phong? uhm. rồi nó chỉ loanh quanh những cái từ ví dụ như từ next to đúng không từ in front of và từ behind thôi next to là ngay bên cạnh kề bên kế bên kề bên right in front of đằng trước và behind đằng sau các bạn chú ý nhá một cái kệ sách ở phía sau máy tính sang tiếng Anh rồi cái kệ sách của đây cô gợi ý là bookshelf rồi có, có hai bạn mới hoàn thành bởi vì câu này là một câu viết khá là khó đúng không các bạn có mất thời gian viết bạn đừng mất thời gian nghĩ nữa cho nên là cô để thời gian khá là dài Okay, next one. rồi hôm nay cô thấy có đỗ hương trì <laughs> ok nào bây giờ cô sẽ viết lên trên bảng để có thể chữa cho các bạn nhá thì là sao here câu hỏi của chúng mình là hãy dịch câu đúng chưa hãy dịch câu có một chiếc kệ sách ở phía sau chiếc máy tính được chưa nhỉ right thì mình uh, đơn giản thôi không có vấn đề gì cả Nên đây thì các bạn sẽ mừng tượng dễ hơn nhé con sạch một chút luôn á à, có là gì nhỉ có một đúng chưa there oh, I'm sorry for this wait me a little bit um here we go we have there right there rồi oh, there mà có một cái một cái gì thì mình dùng there is được chưa có cớ cước sáu right ok ở phía sau là gì behind a computer right it's easy this one There is a table. Okay, where is the position of the table? vị trí của chiếc table so với chiếc sofa như thế nào nhỉ? Okay, now so we just have the 10 minutes left. Mình chuẩn bị nhá. Oh, các bạn đây rồi thì các bạn sau bài kiểm tra này các bạn sẽ nhìn thấy là các bạn sẽ thiếu sót nhiều thứ đấy. Thank you Ngọc Hân. Right. Thank you. Nào, cố lên các bạn nào. Rồi. Cái câu này các bạn lại làm nhanh nhỉ? là con không có dấu chấm hoặc là con không nhét hoa cho cái đầu vẫn chưa có sự xoắn ngôi nào ở đây nhưng mà mai thì rất là sát nút rồi rồi bedroom chính xác bạn nào mà khoanh kitchen với bathroom này là phải xem lại video buổi hôm trước nhá Hmm. Kitten. có sự thay đổi nha. cô sẽ không nói thêm một từ gì nữa <laughs> there are two clouds in the living room right con không vào cái gì được ô nó bị thoát giả à, hơn ồ oh, thế thôi do quy gì bị lỗi không sao nhá There's Is there a sulfonist to the title? Yes or no? Um, comment thì có nghĩa là lộ đáp án. Right. Comment thì sẽ lộ đáp án cho các bạn. Thì thôi mình xem, mình theo dõi thôi. Ví dụ cô xem, cô sẽ nhận cô đầy hỏi các bạn nhé. Đó, right. nào ờ. Okay. Look at the little board here. We have, nào, xin chúc mừng bạn Mai nhá. Bạn Mai thì đã vươn từ uh, uh, một cái dốc rất là cao để đi lên vị trí dẫn đầu được chưa nhỉ và cô xin chúc mừng bạn nhé nào bây giờ mình sẽ quay lại với bài hôm nay bởi vì là lớp mình thì đang bị uh, giới hạn thời gian cho nên là cô sẽ phải uh, tranh thủ nói chuyện với các bạn một lúc Đúng không right thì uh, cô thấy uh, cái cái cái khả năng mình mình vừa rồi có thể là do dịch này hay là do cái việc các bạn nghỉ nhiều thì các bạn đã rơi dụng đi kiến thức rất là nhiều nhá các bạn đã bị rơi dụng kiến thức rất là nhiều vì vậy là trong cái dịp nghỉ hè này thì chắc chắn là các bạn sẽ phải tìm đến các cái phương pháp hay là các cái khóa học ngắn hạn hoặc là dài hạn gì đó để các bạn có thể là Twitter lại cái cái bản thân của mình một chút nhá. Ví dụ như là những cái cái kiến thức mà rất đơn giản. Ờ, nếu mà các bạn nào mà ờ, đi theo cô Ngọc lâu rồi thì các bạn sẽ rất là nhớ thôi nhưng mà các bạn mới thì có sẽ nhắc một chút là các bạn cần phải rèn luyện lại. Nó chỉ đơn giản thứ nhất là về uh, từ vựng về nào nhỉ? ở các phòng thôi đúng không các phòng này rồi là mình chỉ liên quan đến uh, cái cấu trúc uh, ờ, uh, ờ, varies hoặc là veras thôi đúng không cô chỉ còn có hai phút để nói nốt này veras thôi đúng nhỉ ta còn một số các cái từ chỉ vị trí ví dụ như là behind ở đằng sau đúng không rồi in front of right in front top hoặc là uh, cái gì next to thôi đó nó chỉ quanh quanh luẩn quẩn những cái từ đấy thôi mà được không đó mà bây giờ mình đang bị rơi dụng kiến thức rất là nhiều vì vậy là cô hy vọng là trong cái ờ, thời gian sắp tới này của mình sẽ tranh thủ thời gian hè để mình ôn luyện lại kiến thức để lấy lại cái phong độ của mình nhá được không nào Anna hôm nay rất là thiệt thòi cho các bạn tại vì là thời gian của chúng mình thì đang bị giới hạn và cô sẽ không thể nào mà nói chuyện nhiều thơ hơn với các con được uhm, nhưng mà đây cũng là giống như là một cái lời ờ, cảnh báo của cô về cái việc là mình đang hơi chủ quan trong quá trình mình học tập nhá Right. Ồ, oh, bạn nào đang share màn hình đây? Ừ. đang quá trình mình đang học tập ở chân nào thì mình sẽ phải tranh thủ cái thời gian hè để mình uh, luyện thêm được không và cô hy vọng là ở ờ, uh, Pantado sắp tới sẽ có những cái chương trình để cho các bạn ôn lại được trước mắt là về phần kiến thức về ngữ pháp và từ vựng uh, nó bám sát đã sách giáo khoa rồi sau thì mình sẽ học thêm các cái chương trình nâng cao ở ngoài right and now this is the end of class today you need to practice teeth okay wash your face and go to sleep. Các bạn nhớ gửi bài vẽ cho cô nhé. Have a good night. Bye bye. Nhớ là ôn luyện lại nha. Chúng mình sẽ có một buổi chuyện dài hơn vào hôm sau đó. Bye bye. Good evening, Good teacher. Good night, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher.